Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về bảng tính thuế tài nguyên tháng 2. Cũng giống như bảng tính phí môi trường thì bảng tính thuế tài nguyên chúng ta cũng phải căn cứ vào số lượng nhập kho của các thành phẩm và căn cứ vào đơn giá áp dụng giá tính thuế tài nguyên để chúng ta tính ra được thuế tài nguyên. Để lấy được số lượng các thành phẩm thì chúng ta lại căn cứ vào bảng tồn kho của cùng kỳ ở đây là tháng 2, tôi chọn bảng tồn kho tháng 2. Đối với cát thì bao gồm cát đen, khối lượng là 1.000, cát vàng 800 và cát san lấp 150. Tập hợp đúng giống như là số lượng nhập kho thành phẩm ở trên MISA. Tiếp theo là đến đá. Đá 1 x 2 là 234 mét khối. Đá 2 x 4 là 185 mét khối. Và đá 4 x 6 711 mét khối và đá 5 x 7 là 364 mét khối bằng đúng với lại trên giáo trình tổng hợp. Còn đá hộc thì chúng ta sẽ lấy ở số lượng thành phẩm bán ra. Chúng ta lọc diễn giải bằng chữ bán. Thì lúc này số lượng bán ra của đá hộc là 1.193 mét khối. Phần mềm đã tổng hợp đúng. Và đơn giá áp dụng thì tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn kỹ ở video tháng 1 rồi. Khi có sản lượng và có đơn giá thì chúng ta tính ra được thành tiền thuế tài nguyên. Và căn cứ bảng này để chúng ta lập tờ khai thuế tài nguyên tháng 2. Thì việc lập tờ khai tôi hướng dẫn cho các bạn ở video sau. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập bảng tính thuế tài nguyên tháng 2. Bảng tính này thì chúng ta lập ở ngoài Excel để theo dõi và không cần phải hạch toán lên MISA. Khi nào mà lập tờ khai thuế tài nguyên xong thì chúng ta mới hạch toán Do đó bước hạch toán về thuế tài nguyên thì tôi cũng hướng dẫn cho các bạn ở video sau.